Dạ, TV256 xin ờ, mến chào ờ, quý vị Hôm nay đó mình có nghe một cái trường hợp rất là thiên tâm Xảy ra ở Việt Nam Một cái vụ mà cướp đất Mà cái đất này đó uh, Người chị này đó nói rằng là uh, Họ trưng dẫn ra cái bằng khoáng Cái bằng khoáng từ rất lâu rồi từ một hơn một trăm một trăm mấy chục năm á, là cái bằng khoáng có từ 1910 910 rồi đến hôm nay đó là coi như 113 năm rồi 113 năm rồi mà đây là cái đất của người ta mà à, bị cướp mà không có bồi thường gì hết á cả trăm năm 113 năm. Mời quý anh chị em theo dõi nha. Xin chào cả nhà, hôm nay ngày 11 tháng 3 năm 2023. À, mình có một cái à, một cái chuyện gọi là cũng bí đường rồi nên mình mới à, tại cái thông điệp này đến cho mà con gần xa được biết rồi à, có cái gì mà mà con am hiểu tư giống gì cho mình đó đây là cái bằng khoáng bằng khoáng ngày xưa đó, 1900 1910 là cái bằng khoáng này là của ông cố ngoại của mình à, cả nhà ông cố ngoại mình có ba người con gái đó ba người con gái thì ở đây á, là con gái là bà Nguyễn Thị Hơn là bà ngoại của mình cả nhà bà ngoại của mình ở đây là bà ngoại mình thứ sáu bà thứ bảy bà thứ năm đó còn bà chị em năm sáu bảy thì á, bà ngoại mình á, được hưởng từ ở ở đường lương đình của là cả nhà ở đây là đường lương đình của nha cả nhà nó băng qua sàn não luôn cả nhà bởi vì tại sao mà cái nhà thấy uh, sao cứ cứ cứ chăm chấp hoài là như vậy đó thật sự xong á cái 2010 2010 thì thành tử mình lên sở tài nguyên môi trường chích lục cái này là cả nhà đó chích bột lục chích sao sổ địa bộ của ông cố ngoại của mình ngày xưa có đúng hay không đó. thành phố Hồ Chí Minh mình sở tài nguyên môi trường thành phố Hồ Chí Minh mình ô tô sao yêu cho mình này nghe các nhà thì cái cổ bà ngoại mình nó nằm ngay đây nè chia làm ba như các nhà đó nó giống y như cái cái hồi nãy vậy thôi hiểu lộn lại nha cả nhà là tính ra cái cái miếng đất này nó có đến đến thời điểm này là à, à, 113 tuổi rồi cả nhà thì cái bằng khoáng này là đủ là chứng minh là đất của ông bà mình để lại đó thì già đến cái đời mẹ của mình là năm 2001 anh em của mẹ chia chia cho mẹ mình anh chị em ở trong nhà họp là chia có mấy chữ ký của đây là chữ ký của mẹ mình đây thì mẹ mình được là ba năm trăm mười mét nha các nhà hướng mặt tiền phường lương định của hiện giờ đó Rồi, ờ, gì của mình phải đó trực tiếp canh tác thì bất thủy nha các nhà Đó. đang qua đây cầm nè các bạn đó trực tiếp đó là cái ờ, cái của mẹ cái của mẹ mình ở bên đây đường lương đường của ở đây thì mẹ mình phân nửa phân nửa này cậu mình phân nửa mẹ mình phân nửa thì cái phân nửa của mẹ mình á dính hộ ai thì mình mình hiệp thương với với những người với những người mà nằm ở trên đất mình nằm trên đất của mẹ mình thì mình mới mua hai hộ hai hộ của trên trên cái phần đất của mẹ mình thì vừa rồi á ở ờ, hai căn thì một căn hai căn đều có sổ hồng rồi nha cả nhà đó đây căn này á, thì họ đền mình á bề ngang nó có hai mét thôi vô trong nó mới bự nha cả nhà mà họ đền từ đây tới đây nè là 15 mét ba họ đền mình là 45 triệu một mét vuông đại khái là như vậy còn cái căn này của mình là đi 67 à, 7 mét vuông à. còn phần đó là phần của dân á, họ ở lâu năm đó là mình mua lại là tổng cộng là nhà nước đền cho mình là 83 mét vuông nhưng mà trong 83 mét này chỉ có đền là 15 mét 3 làm giá 45 triệu còn tám mươi mấy mét là không họ đền là không đồng cho cả nhà còn lại bao nhiêu là của mẹ mình á thì họ vẫn đền không đồng luôn lý do là họ nói là rạch mà bằng khoáng của ông bà mình để lại hoàn toàn là rạch nó nằm phía sau đất đó là cả nhà rạch này cả nhà rạch minh hông là nha rạch nè đây nè rạch nè nó chạy ra tới đây nè đó còn mặt tiền này thì hoàn toàn không có rạch nha cả nhà đó mặt tiền này nó hoàn toàn không có rạch đó mà trong bằng khoáng của mình á ông bà mình để lại toàn là ruộng không nha cả nhà không có nói cái phía nào là, là có chỉ có phía sau là đặt cái hướng rất là rõ đó còn mặt tiền là toàn là ruộng hết đó đến khi mà đời của mấy anh em mình á, sử dụng á, là tính đến nay là 22 năm rồi đó sử dụng được hai đến đời của anh em của mình đó đời à, ông của ngoại để lại cho bà ngoại bà ngoại để lại cho mẹ mình rồi đến đời của tụi mình đó là 22 năm rồi cớ đâu mà bây giờ hiện trạng bây giờ là cớ đâu mà nói là đặt nền chúng tôi hai không đồng đó mà vị trí này là tính ra là hai mươi mấy tỷ vậy á mấy ông có thao túng ủy ban phường xác nhận của tôi là rạch chứng minh rạch ở đâu mấy ông không chứng minh rồi á cái giấy biên nhận hồi tháng 6 2022 tôi đã nộp đơn khiếu nại đó ngày 22 tây tháng 6 cho đến uh, ngày 13 tây tháng 1 2023 kêu tôi đến phường để nhận cái giấy cái giấy thông báo cưỡng chế vào 15 tây tháng 3 là còn 4 ngày nữa nha cả nhà đó tuy nhiên ở cái biên nhận này nhận đơn khiếu nại của tôi đó ủy ban nhân dân thành phố thủ đức đó, nhận tôi cái tờ này thì đương nhiên ở chỗ này phải trả lời cho tôi đằng này chưa trả lời mà buộc tôi phải nhận cái giấy thông báo cưỡng chế đó nên bữa đó nên ngày 13 tháng 1 tôi không nhận tôi mới đi lên trên cái chỗ ủy ban này nè tôi thắc mắc tại sao đơn không trả lời cho tôi mà bây giờ đè tôi ra cưỡng chế đó rồi á bên cái ờ, ủy ban này mới mời thanh tra xuống phụ trách hôm trước hồ sơ của tôi đó đã làm việc với tôi mà sao không trả lời công dân cái người nhận đơn này là mời thanh tra xuống đó biên bản thanh tra làm việc cho tôi á, là ngày à, ngày 6 tháng 9 2022 sao không trả lời cho tôi mà chưa giải quyết xong mà lại ngày hai mươi mấy Tết là mời tôi lên phường có mời tôi lên đó cho tôi nhận cái giấy uh, cái giấy uh, mà hai mươi mấy Tết á là kêu tôi nhận cái giấy uh, quyết định đó cái giấy quyết định uh, uh, vẫn là cưỡng chế nhưng mà dời ngày lại dời ngày lại là có nghĩa là ngày uh, 1 tháng uh, 10 tháng 1 cho đến uh, đây cả nhà thấy không ngày 10 ngày 10 tháng 1 2023 cho đến ngày 31 tháng 12 2023 đây cả nhà đó là tôi đinh đinh á là còn á vẫn là quyết định ừ, quyết định cưỡng chế nhưng mà nó sẽ có cái thời gian rộng ra một năm lận thành ra tôi đinh đinh tôi chờ tôi chờ cái giải quyết của cái cái tờ này cái tờ đơn của tôi nộp 9 tháng nay rồi cả nhà đó mà không giải không trả lời cho tôi biết mà kêu tôi lên nhận cái tờ giấy thông báo cưỡng chế đó thông báo cưỡng chế này là 15 tây tháng 3 này cả nhà thông báo cưỡng chế vậy tôi hỏi có làm đúng quy trình chưa rồi cái tôi lên kinh quận thành phố thủ đức tôi hỏi thì mới mời cái anh phi phụ trách hồ sơ này của tôi xuống gặp ngay tôi kêu tôi xuống dưới phường đó nhận cái lấy giấy trả lời đi mấy cái giấy vậy tôi hỏi tôi nhận tôi nộp đơn ở quận thủ đức thành phố thủ đức vậy kêu tôi xuống phường lấy cái tờ giấy trả lời của ảnh vậy đúng theo quy trình chưa đó tôi nộp đơn ở đâu là ở chỗ đó phải trả lời nhưng tôi vẫn nghe lời tôi lẳng lặng tôi đi về phường tôi hỏi đó nhận đơn trả lời thì nhận đơn trả lời đây nhận cái giấy trả lời đây nói tôi là ngày xưa có lắng chiếm đặt nha cả nhà trả lời tôi là ngày xưa tôi có lắng chiếm đặt nhưng mà tôi xin thưa là không phải vị trí này mà mấy anh lập biên bản ngày xưa là nói tôi lắng chiếm đặt là không đúng đó bằng khoán ông bà tôi có đó thì không thể nào nói tôi lắng chiếm đặt được đó bản đồ sơ đồ vì tôi kê khai năm 99 bản đồ có rõ ràng minh bạch đó. cũng không thể nào mà căn cứ vô đâu mà mà mà, mà trả lời mà ngắn gọn mấy cái câu đó được đó đặt ở chỗ nào đó rạch nó nằm ở phía sau đất của mẹ tôi được chia đó cả nhà phải phải phải hiểu cái chỗ này nè phần đất mẹ tôi được hưởng đây mặt tiền lương định của đây không có cái gì mà rạch nó nằm ở đây hết trơn á và phần mẹ của tôi là trên 300 mét mà tổng diện tích trên 300 mét mấy ông đo là trên 3, 300 mét mặt tiền quy ra là tới hai mươi mấy tỷ vậy á mấy ông không có tiền đền thì mấy ông ghi là nợ đi hay thiếu đi đừng có nói là gia đình tôi á là đất rạch không đúng điều này là tôi nhờ á bà con gần xa chia sẻ clip này đó hàng năm gia đình tôi đóng thuế đất rất đầy đủ phần của mẹ tôi cũng vậy phần của tôi cũng vậy đóng rất là đầy đủ tại sao mà bảo tôi là gia đình tôi là lắng rạch mặt tiền đâu có đâu có chứng minh cái nào mà rạch đâu rạch nó nằm phía sau đất của mẹ tôi được hàng năm mà đóng thuế đầy đủ rồi thì thì lẽ dĩ nhiên là những cái giấy tờ đó là hợp pháp tại sao mà tự nhiên rồi nói ra đây là đất rạch rồi cưỡng chế người ta được rất là vô lý nha bà con thấy trường hợp này rất là thương tâm mời quý vị xem tiếp nha nữa thì là đúng đó, tôi trình bày như vậy tôi có chứng minh giấy tờ mà đến nay á tôi là ngày à, ngày à, cái biên nhận đâu đâu biên nhận mới nhận ngày hôm qua hôm kia đây là tôi yêu cầu thường á tôi lẳng lặng tôi đi xuống phường theo như các anh phi đó yêu cầu tôi xuống phường nhận trả lời đơn thì nộp thành phố thủ đức quận thủ đức mà kêu tôi xuống phường nhận cái giấy trả lời đó nên á tôi nhận rồi xong tôi quanh ngược trở lên tôi làm đơn tôi quanh ngược trở lên thành phố thủ đức ủy ban thành phố thủ đức tôi nộp tiếp kiến nghị của tôi và tôi viết bức tâm thư tôi gửi cho chủ tịch thành phố thủ đức tôi mong là cái sự chia sẻ của tôi đến tay ông và ông phó chủ tịch đó thành phố thủ đức để mà xem xét lại cho thật là kỹ chưa nói tới cái phần đất của tôi mà tôi hiệp thương của dân tôi mua trên cái phần này đó tôi cũng có vay ngân hàng thì cái bữa đó lại ngân hàng mới đưa cho bên ờ, tài nguyên môi trường tài nguyên môi trường đó là mất của tôi nha rồi đè ra chứng minh là không đồng là không có đúng đâu đừng có thao túng uh, tâm lý mà đẩy đưa cho tôi là biến tướng đất của tôi sử dụng mà cho là, là, là không đúng chủ trương nhà nước đường à, hình đường à, lương định của đương nhiên là phải mở rộng gia đình tôi chấp hành chấp hành hai tay hai chân mình đó là cái cái của nhà nước nhà nước đã đã có thu hồi nhưng cái thu hồi này phải xem xét lại là đất của ông bà tôi bao đời để lại thì chúng tôi được hiệp thương đền một cách đàng hoàng thỏa đáng chứ không thể nào mà nói đất của chúng tôi mà không đồng nó rất là vô lý đem đến cho tôi rất là ảnh hưởng sức khỏe tôi bệnh hoài luôn tôi buồn tôi tức mà tôi bệnh hoài luôn mong á bà con gần xa chia sẻ mạnh cái clip này để mà cho đến tay ông chủ tịch và phó chủ tịch thành phố thủ đức xem xét lại tôi gia đình tôi bị quan đó tôi cần xem xét lại còn cưỡng chế lúc nào mà không được xem xét lại mà thỏa đáng tụi gia đình tôi chấp thuận ngay không cần thiết mà để cưỡng chế làm gì gia đình tôi tự tháo dỡ chứ không nhất thiết là phải ừ phải dùng lực lượng mà đi đàn áp gia đình chúng tôi cảm ơn bà con đã lắng nghe cùng chia sẻ dùm cái nỗi oan này cho tôi xin hết cảm ơn cả nhà nhiều lắm xin chào dạ yeah. mình thấy thật là thương tâm đấy chứ mất cửa đất đai nhà cửa bây giờ đó thì ờ, đây là những cái vụ mà uh, cưỡng chế cưỡng chế ở thủ đức đó thì cái nhà người ta đã là cả trăm năm rồi nhà đất người ta đã sử dụng là 113 năm rồi người ta có giấy bằng khoáng đàng hoàng nhưng mà lại à, vẫn là bị cưỡng chế thành ra người ta đưa lên những cái clip này để cho biết là cưỡng chế tới ngày hôm nay à, ngày hôm nay 13 tới tháng 15 tới tháng 3 tiếp tục là cưỡng chế mà bên ờ, bên nhà cầm quyền đã mang đến rồi là cỡ khoảng 160 người gọi là uh, áo áo xanh áo vàng uh, công an đồ đủ thứ hết còn phía người dân thì cỡ khoảng ba bốn chục người không nãy tôi mua nước mà uống hết rồi nó mua luôn ta chục ly cái hùng nó rồi nó Để chiếu lại uh, tiếp tục Người dân, người dân người ta nói là đất gia tộc có hơn 100 năm Đất uh, ông bà tôi có giấy tờ sở hữu đầy đủ trước năm 1975 và hiện đang sử dụng xuyên suốt cho đến nay là cái bằng khoáng đất thì nó có chiều dài lịch sử là nó có từ hồi 1910 là cái bằng khoáng đất đó, mà tới giờ cũng là à, ờ, cướp của người ta nhà nước mở rộng đường lương định của gia đình chúng tôi chấp hành nhưng nhà nước đền bù không đồng là không hợp lý đền bù không đồng vì nói là ờ, đất rạch nhưng mà người ta đang sống ở đó mà người ta sống cả trăm năm rồi từ thời mà ờ, mà ông bà cố của người ta người ta sống cả trăm năm rồi nhưng mà lại không đền bù một đồng nào hết là đất đất là hồi xưa là đất thủ thiêm á đất thủ thiêm rồi sau này trở thành đất thủ đức đó đất của ở quận 2 đó phường Bình An đất mà có liên quan đến cái vụ mà cướp đất của bà Trương Thị Yến có uh, nó nó ngang với cái bên mà công ty Trường Thịnh đó nghe phường Bình An khu phố 3 quận 2 bây giờ nó trở thành ờ, cái đất ở Thủ Đức đây họ mang đến ờ, xe đồ này nọ rồi để mà cưỡng chế quá thành ra mình ờ, người dân người ta quay nhiều lắm quý vị thấy không bồi thường là không đồng đó quý vị thấy cái biểu ngữ mà không đồng nữa mà đất người ta ở hàng trăm năm 113 năm có bằng khoán đàng hoàng nha nhưng mà bồi thường là zero đồng ăn cướp mà trắng trợn như vậy làm sao mà người ta chịu nổi đó mình không hiểu luôn nhà dạ, cầm quyền cứ nói là đất rạch đất rạch rồi không có bồi thường hết mà trong khi người ta sống ở đó là 113 năm rồi vô lý thật đây biểu tình nữa nè dạ. ngày dân. mai là họ có cái lịch trình cưỡng chế gia đình mình nha cả nhà từ cái bé áo xanh này nè đó mặt tiền nhà mình nha cả nhà mặt tiền của à, thì không đền thành ra thành ra người ta kiện cáo hoài là vậy nhà này không đền luôn nha cả nhà đó qua tới đây để ờ, tiếp tục ờ, đây là những cái cái cái clip mà ký biểu tình hoài thôi lấy đồng đội chặt nha coi chừng mất đòn coi chừng mất đòn coi chừng mất đòn nha Chào cả nhà yêu quý Hôm nay 15 tháng 3 năm 2023 Cưỡng chế nhà cửa của anh em chúng tôi đời ông bà cố ngoại mình đất còn đó đến đời ông bà ngoại đất vẫn còn đó, đến đời ba mẹ mình đất vẫn còn đó, đến đời anh em của mình chính quyền thời bình cướp đất của gia đình chúng tôi không đền bù nói rằng à, đất rạch thật là tàn ác đơn khiếu nại của chúng tôi gửi đi mà chưa được phúc đáp vẫn chưa được hy vọng giải quyết mà nỡ lòng cưỡng chế nhà cửa của chúng tôi. Trời đất ơi! Mà đất này đã được đóng thuế rồi là đủ thứ 113 năm hợp pháp. Tự nhiên là cưỡng chế người ta mà không bồi thường một đồng nào hết. Đúng không? Thành ra người ta phải lên tiếng thôi người ta phải lên tiếng bảo vệ thôi đó đây là những cái uh, người dân đứng lên biểu tình rất là đông đảo yêu cầu chính quyền đưa bản nhẹ cô gia đình tôi đừng làm khóc là quay bên rồi yêu cầu chứng minh đưa bản vẽ yêu cầu chứng minh đưa bản vẽ bằng giới hả không có bản vẽ mà vô cưỡng chế là cưỡng chế đâu cưỡng chế ở dạ, nào đập nhà của anh đo anh chịu hả biên bản ngày 13 hôm nay 15 cưỡng chế rồi bản vẽ và lộ giới của tôi ở đâu chứng minh đó Sơn Hỏi bên Sơn quay vô Không phải làm đúng quy trình Chúng tôi không làm đó, chúng tôi yêu cầu làm đúng quy trình Cả đồ luôn á Bây giờ đụng bụng nhỏ này không có cao hơn anh Chịu không? Ủa, đây hình ảnh bà hòa với mẹ phượng mẹ phượng không? em là cái nhóc nhỏ là hỗ người dân thôi không tại sao không đạt đưa lên giáo dục môn Yeah.

người ta đang nói chuyện thì ngưỡng thôi mà em buồn em để có cái em để cao lại bây giờ ông xanh thì mấy ông phải biết chứ ừ. lực lượng là như thế nào chứ gì mà tại anh nãy có ăn mắt người ta hoài người ta không ăn mắt người ta nữa Hội hoài với anh Mấy không làm cho người ta bình tĩnh Là nói không giải quyết vấn đề gì hết á Bắt hoài vậy biết bao nhiêu đời mà người ta đã đóng thuế đầy đủ mà tại sao vẫn cưỡng chế đất người người ta được cũng thấy, thấy được chúng ta TV256 đọc cho cái những người mà dân người ta lên tiếng nè đất gia tộc có hơn 100 năm là 113 năm đó đất ông bà tôi có giấy tờ sở hữu đầy đủ trước năm 1837 và hiện đang sử dụng xuyên suốt cho đến nay từ năm 1837 là lâu lắm chứ. Nhà nước mở rộng đường lương định của à, có chủ trương của đảng và nhà nước đền bù cho dân. Gia đình chúng tôi chấp hành nhưng ông phó chủ tịch phường An Khánh và ông Lê Ngọc Ánh tham mưu cho các cấp chính quyền thế nào mà biến tướng đất chúng tôi là rạch để đền bù với giá không đồng là không hợp lý. Người ta cũng chấp nhận sự đền bù nhưng mà nó cũng phải thỏa đáng chứ. Ừ, người ta sống ở đó là cả trăm năm rồi mà từ thời ông ông ông bà ngoại cho đến ừ, cho đến thời người ta là biết bao nhiêu năm bà cố nữa Ờ, đề nghị xem xét xử lý nghiêm hành vì sai phạm của ông phó chủ tịch Lê Ngọc Lê Ngọc Ánh nha. không có đền bù sao con trinh không được tức quá mẹ con tao phải đi học võ <laughs> bị cưỡng chế mà bị cưỡng chế rất là rất là tức giận chứ nhà cửa mà bị cướp hết thì thì ở đâu bây giờ đây là cái câu chuyện mà mình ờ, rất là thương tâm mình nói không nói không được Dạ, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Sự thật mình chịu đâu có nổi đâu. Mình thấy mấy cái cảnh này mình chịu không nổi đâu. Tại vì mình cứ tưởng tượng là là nhà mình không có đất mình không có mình không có chỗ ở rồi mình nghĩ làm sao mà của gia tộc mình có từ hàng trăm năm lần mà mình đã đóng thuế đầy đủ hết mình đóng thuế đầy đủ là nó đã hợp thức quá từ lâu rồi mà tại sao bây giờ kỳ cục vậy chứ thì phải ờ, nhà cầm quyền phải giải quyết cho người ta chứ đâu có để mà mà sự việc mà xảy ra quá tàn nhẫn như vậy được thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha